người trai lên về ngàn cầm chặt đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay gió khuya ôi lạnh sao ước nhẹ đôi tà áo không để người yêu vừa đai lên ngày nào tàu cũ năm xưa mang người tân bính khu về chưa trắng đêm tôi chờ nghe mến tin anh qua bước đường tha còn dài nở nước đôi vai khi người tìm tương lai đời trai nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm một tối và câu chuyện đời e ấp trong tim đêm ước hẹn cho nhau nụ cười những chuyện xưa của lòng lại tâm tình này tàu cũ năm xưa mang về cha cho tôi người xưa để đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình này